Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021, tức ngày 4 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ mùi, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày kỷ mùi hôm nay là nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ. Còn giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. 1. Tử vi tuổi tý. Người tuổi tý có năng suất làm việc cao hơn hẳn nhờ có sự giúp sức của tam hợp, Khó khăn không hề làm bạn chùn bước, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn. Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên. Tuy nhiên, dù thành công đến đâu đi nữa, bạn cũng đừng nên quá mức kiêu ngạo, bỏ ngoài tay ý kiến của đồng nghiệp. Trong chuyện tình cảm, Kim Sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau nên luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Tình cảm bền chặt giúp hai người có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Người tuổi sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử nhờ có chính ấn nâng đỡ, tuy nhiên đây không phải là lý do để bạn chủ quan. Chỉ khi nghiêm túc ôn tập, bạn mới có thể chinh phục được những đỉnh cao. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Tuy nhiên, nếu cứ dậm chân tại chỗ thì tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy. Thổ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện bản thân rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Có thể người mà bạn luôn chờ đợi đã chuẩn bị xuất hiện trước mắt bạn rồi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, tị. 3. Tử vi tuổi dần Dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả một mình. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng chưa than thân trách phận. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng muốn phát triển thì con người phải vượt qua thử thách. Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xào nhãng nghĩ đến những chuyện khác, hoặc làm nhanh chóng cho xong việc. Vì như vậy, bạn càng dễ mắc lỗi trong công việc và tốn thời gian khắc phục.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 thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, chứ nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. năm Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp giúp sức mà người tuổi thìn bắt tay vào làm việc gì, cũng tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên coi trọng và tin tưởng. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế, Dường như bạn không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến, cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân để khắc phục. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, nếu có ý định làm việc gì, bạn cần lên kế hoạch rõ ràng, nếu không phù hợp thì nên rời sang ngày khác. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ dần, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhờ nhị hợp phù trợ, người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải lúc nào thiện trí của bạn cũng được đáp lại tương ứng. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn kẻo tự rước mệt vào người. Hỏa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Những lúc thế này, điều cần nhất là hai người hãy bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ dường như đang dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên dần bỏ bê gia đình. Bạn cần biết rằng dù tiền bạc quan trọng thật đấy, nhưng không thể nào đánh đổi bằng tình thân được. Những người trẻ tuổi có thể nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc họ hàng của mình vì những suy nghĩ khác biệt của từng thế hệ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì bạn cũng nên thử lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người đi trước. Chính quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi ngọ đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Chính ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi mùi đi theo con đường sự nghiệp. Trong ngày hôm nay, bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ càng ngày càng có một địa vị vững chắc. Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Muốn đơn vị phát triển nhanh chóng hơn, bạn nên đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn cho cả tập thể cố gắng, đừng mãi dừng chân ở những kế hoạch an toàn. Thổ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau, mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Tỷ kiến gây rối, người tuổi thân dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến chuyện bé xé ra to. Một số người quá tự tin vào khả năng của mình nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, thậm chí tự cô lập bản thân. Bạn nên biết rằng mình không phải là người vạn năng, và có những việc muốn hoàn thành thì sức một người là không đủ. Kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu, mà cần đứng lên đi lại thường xuyên hơn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của tam hội. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người ấy giải đáp những điều mình còn chưa rõ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sử, Thân, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất luôn là người đi tiên phong trong quá trình giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những phương pháp mới độc đáo không hề trùng lập với bất cứ ai. Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Thủ sinh kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen, thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, từ rất lâu rồi đúng không? Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Tương hệ giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, thậm chí thị phi. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy, trong công việc, tâm tính dễ bị kích động sẽ dẫn bạn đến những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, thì không nên làm theo ý mình mà nên thử thảo luận với mọi người xung quanh trước. Kim sinh thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp. Giờ tốt trong ngày,